не ходил на Одиссею. Все конец. Сегодня я играю. Играю. Mm-hmm. все em ai yêu không 你赶紧隔壁。 Ganiu. Như vậy thì em ra về cảm ơn. nhiên quá nhiên lâu nhiên cao nhiên nhiên là nhiên cao nhiên lâu